Xin chào cả nhà Bây giờ thì ờ, mình sẽ đi và nhặt ve chai bên Hàn Quốc và Xem là ở Hàn Quốc có những cái gì để mình có thể nhặt được hay không nhé và mình thấy Hàn Quốc ấy thì người ta vứt rất là nhiều những cái đồ đẹp và những cái đồ mới ở bên bãi rác ấy và bọn mình vẫn hay đi nhặt ở đấy về nhà để dùng những cái nào mình có thể dùng mà mình đang cần thì mình có thể ra mình tìm mình nhặt được còn cái những cái nào mà mình thiếu thì mình chỉ mua thêm hôm nay thì mình muốn cho cả nhà xem một cái trải nghiệm rằng khi mà mình đi nhặt rác ở bên Hàn Quốc thì mình sẽ nhặt được những cái gì nhá bây giờ thì mình đang ở cái bãi rác này này hôm qua chắc là đây nhà nào dọn nhà nên là người ta bỏ ra bao nhiêu cái đồ này này đây là những cái đệm những cái đệm này thì ở Việt Nam thì rất là đắt mà ở bên này cũng phải là những cái đệm đắt này à. đệm này toàn bằng đệm lò xo nên là nó rất là đắt nha cả nhà à, không biết là cái túi này là cái túi gì ừ, lát này mình sẽ mở ra xem khoảng ờ, bây giờ lượm được cái quạt này rồi bây giờ cái quạt này mình nhặt về cho mọi người Để cho mọi người xem ai dùng thì cũng hôm các ai chuyển nhà nên là vứt ở đây cả ừ. còn đây là cái bồn ghế dành cho nít đi vệ sinh hay gì ấy, nhưng mà cũng rất là mới và đây là một cái tấm thớt này. một tấm thớt này. đây là những cái thứ mà mình có thể lực về và mình sẽ có cho cả nhà cùng xem thêm còn đây là những cái kệ tủ đây là cái giường này đây cái giường mà người ta lắp với cái đệm kia kìa wow đây là cái tủ rất là mới này <laughs> nó còn như là mới nguyên luôn ừ. đây các bạn để đặt tivi và các thứ nếu mà dùng thì có thể dùng ở đây đã là chắc gọi mấy ông bạn Indo của mình ra đây để nó nhặt cái này về đấy có bàn ở đây hết đây là những cái tủ kệ này kệ này thì vẫn dùng bình thường được mà vẫn đang còn mới lắm như nhỉ chỉ hơi người ta tạo nữa thì hơi nữa đây thôi để dán lại vẫn dùng được những cái đồ này rất là xịn sò còn ở đây là lon rất là cái đồ nhựa người ta vứt ở đây cái này thì mình không có dùng tại vì ở bên này thì nó không được nữa lắm nó của ông rẻ thôi nhưng mà mình dùng thùng mình sẽ nhặt những cái thùng xốp này này với những cái thùng xốp này mình gửi ấy, thì nếu mà mua mới khoảng tầm 2 đến 3 nghìn tiền Hàn à, tính ra khoảng tầm à, 3 đến 40 nghìn tiền Việt đấy nên là những cái thùng này mà gửi đồ rau hoặc gửi đồ đông lạnh thì mình có nhặt cái này về mình vẫn hay đi nhặt cái này đây là những cái ghế này mình nghĩ là ừ đây là cái cái thớt với là cái cái quạt lát này mình sẽ lượm cái xung cái quạt với cái thớt này về còn cái này thì mình không biết là cái gì người ta buộc rất là kín như là không biết là cái gì ở đây Đấy, mở ra xem được không nữa đây toàn đồ bỏ đấy cả nhà đồ bỏ bên Hàn Quốc là như vậy đấy đó, đây là một cái giường người ta tháo rời ra bây giờ thì mình mà đem về thì mình sẽ lắp lại làm giường cộng với cái cái đệm lò xo kia còn bên kia là cái bàn để đựng đồ ăn hoặc là bàn ăn ở bên kia toàn những cái đồ đẹp vẫn nữa ở đây là cái xe dùng cho người già người ta đi và bỏ đồ vào đấy này người ta bỏ đây này ở đây có phanh có phiếc này phanh có thắng hẳn hoi này, toàn đồ mới thôi ừ. và mới căng và Hàn Quốc thì người ta phân loại cái bãi rác này ra như thế này đây ở bên kia thì những cái rác mà bỏ vào túi bóng ấy, thì các bạn phải mua túi bóng về bỏ thì người ta mới nhặt cho các bạn rồi không thì đi vứt rác người ta sẽ phạt các bạn ấy. còn ở bên này thì à, những cái thùng xốp này thì các bạn có thể lượm để bán được nhé nên là cũng à, hôm nay thùng xốp ở đây vứt ra rất là nhiều cho nên này toàn những thùng xốp đẹp thôi này nhặt về mà mình đi gửi lại này. gửi lại các thứ gì được còn bên này thì những cái đồ mà đồ nhựa đồ nó có thứ phải lon liếc có thứ người ta vứt ở đây cái này thì cũng nhặt được nhưng mà cái này rẻ tiền lắm nên không nhặt được nhặt cái thớt này lên cộng thêm quạt này cái này về ai dùng thì sẽ dùng là thoát tường nên là nhà cháu tường nên hết khi mình đi nhặt rác thì mình gặp cái chú mèo này rất là tội cả nhà hình như nó bị thương ở chân ấy nên là nó nằm ở chỗ bãi xe này đấy mình đến thì mình gọi nó nó đòi ăn này, này bây giờ thì mình sẽ mang đồ ăn cho nó à, học trước kia mình kiếm kiếm cái bát cho nó ăn để chiều mình về rồi mình sẽ mang một chút cái bát cho nó mình ừ, cho nó ăn tạm đây chút thôi ừ. chiều mình sẽ bỏ bát về nước cho cho nó ăn nó bị thương ở chân mình quên nữa lắm cả nhà nó bị thương một chân nên là nó lát này mình phải đem nước cho nó uống này nè và bây giờ đây là một khu mà bãi rác người ta vứt trộm ở đây có những cái thứ mà rất là nhiều luôn. để coi cho cả nhà xem hay là những cái túi này những cái túi mà đang mới đấy chắc là người ta không sử dụng người ta đem người ta vứt đây là những vứt trộm thôi ta vứt ở đây cho tiêu hủy đây là những túi còn mới cái túi này còn mới tại vứt ở đây nên là bị và cái cái là nhiều bàn ghế các thứ vứt ở đây ôi chưa có phải gì có máy lạnh nữa à được, máy giặt máy giặt máy giặt thì vứt ở bên kia ở đây là những cái người ta vứt trộm nhé người ta không có không dán tem để cho người ta đi vứt đến nơi nên người ta phải để vứt trộm ở những nơi này bởi người ta người phải bỏ tiền ra dán tem mà rất nhiều cái xe này hai ba cái luôn này xe còn đang mới luôn xe này mà ở Việt Nam mình cho cái cháu nó chơi thì nhặt về được đấy đâu dư gì đâu wow. thắng đĩa thắng điếc hẳn hoi nhé Ủa, chiếc vẫn đang được luôn mà ừ. xe này không có gì đâu đi thử này Đó. đi được luôn đến cả nhà Đây là những chỗ người ta vứt trộm còn cái này nếu mà nữa thì người ta phải đem ra ngoài kia người ta dán tem vào thì người ta mới nhặt cho nên là người ta đem ra người ta vứt trộm vào đây này Này mà đem ra nít chơi thì cũng quá tuyệt luôn đây. có cái gì đâu đây. Wow Ở bên Hàn Quốc mình có thể nhặt được rất nhiều thứ Có những thứ mà người ta vứt đi thì những người cần có thể nhặt về Nhưng mà người Hàn Quốc người ta ít khi người ta nữa lắm Người ta nhặt lắm bởi vì người ta chuyển nhà lần người ta cái gì nữa người ta bỏ ra hết rồi Nên những cái này và đồ này mà nhặt ờ, nữa về thì con con cái chẳng có gì chơi Ở Việt Nam mình thì sử dụng được nhưng còn ở đây thì người ta vứt như vậy rồi test thử cho cả nhà xem luôn wow đi được luôn cả nhà đâu có hư gì đâu có bánh lái ở dưới này cái này là nó lái dưới này rất là xịn sò đấy thấy không mình cho mọi người cùng xem một chút xem ở Hàn Quốc nó lạ nào nhé. ở đây là những cái xe tải nó vẫn đang chạy bình thường nha nhưng mà chắc là cái xe này người ta không bán nên là người ta vứt ở đây cả năm nay rồi người ta chờ cho đến thời gian để nữa thôi và chờ cho đến thời gian thì người ta đi phế bỏ thôi cái xe này vẫn còn đang còn chìa khóa trong xe luôn này mọi người thấy chìa khóa trong xe vẫn luôn và những cái xe này người ta đợi để người ta đi phế bỏ thôi chứ người ta không nữa đâu người ta không đi nữa nên là người ta để đây nó mọc cỏ một chiếc lên đây rồi. bên Hàn Quốc này nó lạ như vậy đấy hôm nay được mấy cái thùng này nữa rồi hôm nay được lượng mấy cái thùng nữa cả nhà ở đây là một khu nhà hoang mà khu bãi rác của công ty ấy, nên là mình thấy người ta bỏ rất là nhiều ở đây lon bọng này bây giờ mình sẽ lượm mấy cái này về này làm biết các thứ thì mình sẽ lượm về nhé ở trong này thì có những cái ví dụ như những cái lớn này về sắt thép này đây những cái sắt thép của người ta bỏ hết ở đây này. người ta tập kết ở đây đây chắc là ở bên công ty là người ta bỏ ra nên là nó nữa ở đây cả bây giờ thì mình sẽ lượm cái này về đấy còn lon kia cũng là những cái lon người ta uống thôi nên là ta bỏ ra đây quá trời luôn hôm nay trúng máy nhá hôm nay ờ, mình nhặt đây này thứ đấy quá như quá trời luôn nhặt về chai kiếm thêm thu nhập cái đã bây giờ hồi xong thì nhận được hai túi này rồi cả nhà ừ. hôm nay cũng hai túi này ừ, lát là đem về thôi mình sẽ đi dạo một chút ở đây cho mọi người cùng xem ở khu vực này là khu vực bãi rác là được tập kết ra đây này nó thuộc đất của một cái công ty bên này ta bỏ bao cái đồ này ra này và đôi khi ở những cái chỗ này là những cái chỗ mà những người ta vứt rác trộm ấy. đến người ta hay vứt ở đây này còn mà vứt ở ngoài kia thì phải có tem có nước thì người ta mới dọn cho nên là người ta hay vứt ở những cái chỗ như thế này ở bên Hàn Quốc thì vứt rác bừa bãi không được nên là người ta phải có tem dán thì người ta mới nhặt cho những cái đồ lớn này còn đây là toàn sắt thép với máy móc không à. ở đây có hẳn cái máy cái này gọi là cái máy chim công này. máy hấp này. À, máy hấp chân không mà mấy loại lớn ấy. đây là loại máy hấp thịt hấp nữa hấp chân không túi bóng ấy người ta vẫn bỏ ở đây ở Hàn Quốc người ta bỏ rất là nhiều đây là đống ve chai mình nhập về và mình xếp ở đây ở đây có cả cái nưa này đây có cả một cái bánh xe sơ ờ, cua bánh xe sơ cua đang mới keo lên cả nhà ờ, không hư hỏng rồi đâu Những cái bánh xe này dành cho xe nhỏ ồn quá ồn quá Đấy, hôm nay được bánh xe này rồi cái này mà những ai mà dùng cái xe nhỏ ấy thì dùng cái bánh xe sơ cua này ví dụ như bị ờ, bể lốp ấy dùng cái bánh xe sơ cua này được mà ờ, thấy vứt ở ngoài kia bài rác nên là tiếc quá đem về xem ai mà có lấy thì mai kia hỏi các bác cho mọi người đây còn đang mới luôn chưa sử dụng lần nào chắc là nhà nào bán xe hoặc là nên là nó còn sót ở trong nhà nó bỏ ra ấy. ở bên Hàn Quốc này nhặt được rất là nhiều thứ có những cái thứ mà người ta vứt đi thì mình vẫn có thể nhặt và tái sử dụng được và đây là một chút thành quả mình đã nhặt về từ cái bãi rác ngoài chỗ kia còn cái tủ với kệ thì nó nước quá nên là mình không nhặt được nhé cả nhà nên là phải gọi mấy anh bạn đi đồ mình ra rồi xem nó lấy cái gì sẽ khiêng về nhưng mà rất tiếc cái giường với là cái đệm đấy thì không đem được về nhà mình bởi phải có hai người khiêng mới được chắc để xem là cái phòng nào lớn để khiêng nó về đấy ai dùng thì dùng ở bên Hàn Quốc này nhặt rác là như vậy đấy ở đây mình quạt này để lon liếc này à, hôm nào mà mình bán lon đấy thì mình sẽ cho mọi người xem là cái số tiền mà mình bán cái tiền lon nó được bao nhiêu nhé